đây là cái phần bếp và bắp bó luôn anh ạ đây chưa có cũng có chị Phương ấy cũng hổ bát một và một bộ à, bếp ga xong là trong này là cái nhà vệ sinh của bếp ở bát nhưng mà hình như là bát không đi hay sao <laughs> đây mọi người ạ đây là cái căn nhà của cháu anh bé kết nối cho ờ, mạnh thường vâng, quân ở trong và ngoài nước hỗ trợ vâng. và làm cái căn nhà cho bắp bó ừ. ở trong này thì có cả nhà bếp này nhà vệ sinh ở khu bên này à, vâng còn, còn à, hai bên đấy là à. cái hai phòng của hai bốn con anh bắp bó ừ còn bắp bó thì có mà vẫn còn một đứa trai nhỏ đấy nhưng mà ừ lại bỏ học rồi anh ạ Hi, mến chào à, quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang, cuộc sống vùng cao à, Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại uh, khu vực là thôn này thôn gì nhỉ? Bến... Thôn, Lũng thôn Lũng Lầu à, Thôn uh, Lũng Lầu à, Hôm nay thì vào đây thì chương trình Giang cũng chẳng có gì cả Thứ nhất là lên thăm và tất cả hoàn cảnh lại hai là thăm em Linh Văn Bé đây là em Linh Văn Bé là chủ kênh Linh Bé có thể chào mọi người được không nhỉ à, vâng à, chào à, cô chú anh chị ở trên à, kênh à, Sa Trường Giang cuộc sống vùng cao à, chúc mọi người có một ngày luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ hôm nay thì cũng à, rất là vinh dự khi mà được à, đón tiếp anh à, Sa Trường Giang cũng à, khá là lâu rồi anh em mình à, mới có dịp để gặp nhau trò chuyện cũng như là anh cũng à, à, cũng biết là trên những cái hoàn cảnh ở trên kênh Linh Văn Bé của mình ấy thì à, có à, Ờ, bác già bó này cũng như là rất là nhiều những hoàn cảnh khác nữa à, khó khăn vất vả à, giống như là bác già bó thời điểm này là cũng đã và đang căn nhà hoàn thiện rồi các cô bác ủng hộ cũng có tiền để mua đất các thứ rồi nhưng mà về cái khoản mà à, trồng trọt ừ, chăn nuôi ấy, thì thời điểm ừ. này ấy, thì các cô là cũng tạo điều kiện mua đất rồi anh ạ. À, dạ. Bây giờ là trồng rồi nhưng mà cái à, mùa này là đang là vào cái mùa à, à giáp hạt của bà con đấy mới bắt đầu trồng chưa được ăn. Năm ra ừ. là bác à, hôm nay thì nhận được cái món quà của anh Giang này là à, tuyệt vời nhất. Đấy, em rất là ờ, đi, đi đi cùng uh, đình ba có ba anh em thì là anh có thể giới thiệu mọi người biết không? Vâng, ừ. em em Linh xin chào các bác chị và mọi người. Em mình là bí thư chi bộ thôn Lũng Lầu hiện ở thôn hiện tại bây giờ ạ. À. Thì hôm nay em, em cũng rất vui được đi cùng anh Giang à. À, các anh anh xa Trường Giang ấy à, thì em mình cũng rất vui hôm nay anh mình cũng à, đưa anh ra đi gạt à, được gọi là đi trao đổi với anh à, bác bó à. và cũng có một của, của anh Giang Thôi, để trao cho cảm anh. ơn uh, mọi người <laughs> cảm ơn lành nhé. vâng. thì uh, nhân tiền một chuyến uh, Hà Giang này thì uh, Giang cũng muốn lên thăm lại những cái hoàn cảnh mà trước đây một năm rưỡi mà Giang đã chia sẻ và giúp đỡ cũng như được nhận được những cái món quà của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hai là các anh em là cùng làm youtube ở trên này thì có kênh em Linh văn bé và có em em lệnh này là bí thư vâng. đấy trong nhóm à? lung lầu đó đấy vâng. cũng nhìn em trên à, cái màn ảnh nhỏ của <laughs> kênh Linh văn bé là thấy em à, lành là có một cái mình cảm thấy là em có một cái cái gì mà nó rất là thân thiện và là dễ gần dễ mến Cái hai là Giang mến em ở cái đó là cũng như là em ấy vừa biết tiếng kinh và biết được tiếng hâm bông trong quá trình làm việc đi giúp em Linh em bé rất là khá là là ok là rất là tốt rồi ok Thế đi này, này. này bây giờ để dẫn uh, mọi người vào thăm uh, lại bác già pó thôi cái hoàn cảnh này là là, là bao bao nhiêu ấy rồi nhỉ linh vẫn bé nhỉ dạ hoàn cảnh này là những kiểu là là bác ấy là là vợ là bỏ đi đúng không vâng vợ vợ ờ, bỏ đi rồi trước ở ờ. à. trên đỉnh núi trên kia anh ạ à. xong về sau là các cô các bác là à, chuyển chuyển mô đây à à trước tận núi kìa vâng trên kia kinh nhỉ xa đấy kìa xong rồi mới lại hạ sơn xuống à. à bên dưới thấp này à. trước bác có cái lá bé bé ừ. ở trên kia à đấy ừ. à vẫn gà được chó anh bé à, à. có bác chị ừ, đúng rồi. nước này mới được ừ. tài trợ xong mới cho bác ừ. mới về đây ấy nhưng mà bé thì là, là cầu nối tuyệt vời nhưng mà lành mới là một người bí à. thư là là đi cùng bé ấy này để để giúp bé nhất là cái phiên dịch nó rất là quan trọng đúng rồi có nghĩa là trên này đồng bào hâm không à đây căn nhà đây đúng không đây nhà đây nhà ờ, không biết là bác có nhà không đây Vâng. đây thì <laughs> ba anh em ở thăm thì mình cũng à, có rồi gửi cho anh bác ra, à, ờ, con chào bác nhá thì, uh, gạo đây căn nhà đẹp đấy đây mời uh, anh em đi vào trong này để uh, <laughs> à, trong căn nhà đấy nhỉ anh của bác rất chào bác nhá à, <laughs> rồi chúc bác sức khỏe nhá ờ à, thái của bò đây à thấy bác già bóng nào cười tươi nhở <laughs> ấy cười bé, bé cắt tóc cái bác có đẹp trai yeah. <laughs> Dạ. hôm qua vào bảo là cắt rồi nhưng không có tăng đơ à không có tăng đơ à phải có cái tăng oh. đơ mới được là mua tăng đơ gửi cho bác ít ít ít đấy nhỉ à, có thể là cô bác hay là ở trên kênh của anh à. Giang là chưa ừ. được ờ, gặp cái hoàn cảnh của bác là có uh, rồi khỏe mạnh còn chiều còn chào bác ờ. số <laughs> hết chưa hết chưa ta chỉ đạo hả to cho chùa hả tả hả tả đấy Thế bây giờ ấy đấy bác à, để để đâu đấy. Đi được. Ừ. Thì lành lành em giờ giới thiệu cho anh qua căn nhà đó Đây là món quà đây nhá tì lầu này, bao su Ờ Tí lầu muốn bao su đó nè Cố gắng nhá Ờ <laughs> Cái này là lá gì đây Tư là lá si đâu Lá si, lá si, cai si á Không lấy ra cho bò ăn Cho bò Cái bò nó không ăn được à? Ăn được mà Ăn được Vâng ờ tức là cái ờ, đây mọi người ạ đây là cái căn nhà của cháu anh bé kết nối cho ờ, mạnh thường vâng, quân ở trong và ngoài nước hỗ trợ và làm cái căn nhà cho bác bó ừ. ở ừ, trong này thì có cả nhà bếp này ừ. nhà vệ sinh ở khu bên này à, vâng còn, còn à, uh, hai bên đấy là à. Ờ. cái hai phòng của hai bốn con anh vâng, bác bó vâng, ừ còn bác bó thì có mà vẫn còn một đứa trai nhỏ đấy, nhưng mà ừ lại bỏ học rồi anh ạ <laughs> trước à Anh quay coi cho mình xem đây, đây, à, đây phòng nhỏ đấy đây cái phòng đấy là phòng của bác bó ở đây ạ đây phòng này phòng có lắp bó ngủ thường ừ, thường thường à, hàng, ờ, hàng à, dạ, bác, bác, ờ, bác à, bắt được con gì hay thế nhỉ Con chỉ con tuấn nọc ạ tuấn nông tuấn nông á <laughs> tuấn nông à, con, con chim á ừ, chỉ con nghĩa ờ, là mua nó lấy về chim chào màu à, phải không nhỉ không phải phải mà chào màu chào màu con chào màu con ừ. Thế là đi chiều. Có hai phòng khá là rộng. Vâng, có hai phòng. Vâng. Đây là phòng của con trai của bác ấy, con trai con mua mấy con trai bé ở bác vâng đây vòng của con trai bác ngủ ở bên này đây đây là nhắn sinh à dạ. sơn màu xanh đẹp hết nhỉ vâng đó. trước là anh ấy mình tự tay làm ấy à, dạ. Ờ, vâng còn về cái ờ, phần xoay thì thuê họ làm còn về cái ờ, sơ siếc thì cho anh bé anh em mình tự tay <laughs> làm làm vâng. à, ừ. à. Ừ. Tốc ạ? thử vâng, bác máy, máy là bác à, bằng to. Vâng. À. Đây là cái phần bếp của bác bó <laughs> luôn anh ạ. Đây chưa có cũng có chị Phương ấy cũng đây, hổ bát đây. một và một bộ à, bếp ga. Xong là trong này là cái nhà vệ sinh của bếp bát nhưng mà hình như là bát không đi hay sao <laughs> bác bảo là cái nhà vệ sinh đó, bác nhìn nó sạch lắm bác lại không muốn đi vâng, bác chưa sử dụng vâng còn đây là cái phần à, bếp đu củ của bác bếp lò vâng bếp lò đẹp dạ. còn nếu mà làm ở ngoài thì đu nó linh linh nguyên bé là thiết kế uh, kiểu nhà hiện đại này <laughs> có phải bếp củi đúng rồi bảo trên này là hay kiểu đu củ đu củ nhiều mà vâng, vâng. không có ra dạ, thì không phải Vâng, cái này là chả biết là còn uh, gan còn hết rồi hết hôm trước mình vào bác có hỏi là bao tiền đấy bác định đi đổi cái này nhưng mà hiện, bây giờ là bình an nó lên lên giá cao lắm vậy vậy bây giờ cái chín à bốn năm chín gần năm trăm một một bình đấy đúng rồi khá là đắt nhiều ga bây giờ đắt mà bây giờ xăng dầu nó lên giá ấy. cái gì nó cũng à, đắt hơn nhiều đúng rồi trước thì bốn à, ba trăm mấy thôi bây giờ nó phải lên tầm bốn trăm bốn chín trên này ấy. Ừ. ừ nhà cửa bác là mấy nay là cũng thấy sạch sẽ rồi đúng rồi dạ. ờ. ừ, tôi là bây giờ cứ ở ờ, mình nếu bác ờ, là kiểu là ngày xưa là ở trên cái túp lều ấy chắc hẳn là anh Giang là cũng trò chuyện qua lần rồi tức là anh Giang có thời gian mà mới gặp bác thì anh cũng điện lên bảo là cái hoàn cảnh này khổ này kia à, nói chung là anh Giang cũng uh, gọi là uh, tâm sự động viên để làm sao mà giúp đỡ được cái hoàn cảnh chỗ bác già phó này ấy. thì uh, anh Giang là bản thân ấy là ngày xưa em mới lên Hà Giang này thì cũng có gặp à, được anh Giang và anh Giang là một người gọi là một người anh vừa gọi là sư phụ cũng được <laughs> trong cái lĩnh vực uh, gọi là đi à, chia sẻ giúp đỡ bà con thì một phần lớn là cũng nhờ được anh Giang giúp đỡ nên là đến thời điểm này thì cũng khá khá các cô bác biết đến đấy bác mà mình vẫn tự làm <laughs> được đúng rồi ừ. cái này là có người đút vào cũng người thường, chém là nó sẽ cái này thường thường phải có hai người một người đút một người thái nó mới ừ. nhanh với lại nó sẽ à, à hai người còn một mình một tay là thái một tay cho vào là nó khó ừ. đúng rồi bác mà nhưng mà bác một mình ấy thì bác là còn mua thì lại đi, Chắc đi đâu chơi rồi. rồi đi chơi à. mua hôm trước con trai của bác là bao nhiêu tuổi nhỉ? Ừ, con... 14 tuổi nhỉ? Đâu mua còn, là 14 rồi. Con cả thì con, con cả là chả biết bao nhiêu nhỉ. Cũng gần 30 rồi, 9 à, 9 9 mấy 9 92 91 92. 92 là 30 đấy. 30 ừ. mà thế bằng tuổi anh à? Đúng rồi. Ông ờ, ờ, ông Na kìa. Ừ thằng Na con trai cả ấy. À. Na là vào à, Ôi trời thế nhìn già nhỉ? Nhìn già mà ừ người trên này là Tức là em biết em biết mặt rồi. Ừ, nhìn thấy Cái anh biết là... được và nhìn thấy mặt rồi. Ừ, nhưng mà ý là nó nhìn mặt cũng già hơn ừ, mình ờ, hơn hơn mình ở ngoài đó. Đúng, Đúng rồi. rồi. Kiểu là bà con trên này nó vất vả. Ừ. Đúng. Đó, người sẽ à, già trước tuổi luôn. Đúng rồi, nó sẽ già trước tuổi. Đúng. Thứ nhất là mình suy nghĩ lo lắng là cơm máu vào tiền là hàng ngày ấy. <laughs> Đúng rồi. Thương bác là một mình bác làm. Đôi khi là mà nói là bác chịu khó đấy. Đúng rồi, bác chịu khó mà. mà bác ấy bác ấy có thể không thấy nghe nói xem <laughs> ờ, video của bé bây giờ là... À, tức là thế này tức là vợ bác về rồi nhưng mà lại à, ờ, như bác nói bảo là bên ngoại là bảo đi lấy ờ, lấy, lấy chồng hai lấy, lấy chồng à, hai ở bên rồi. Vâng. ngoại ấy, kiểu là người chắc là bây giờ hiện tại là chưa biết bác ở nhà là có cái căn nhà các cô bác ủng hộ cho như thế này ừ. xong là đến lúc từ Trung Quốc bỏ về là từ người đấy là đi sang bên ngoại xong là bắt đầu là Ờ, ở bên ngoại cũng như là lấy thêm một chồng ở bên đường đấy đúng rồi không quay về đây nữa chắc là sự ờ, khổ của bác chúng ta có là hiện tại cuộc sống bây giờ được thay đổi thì bác có cảm nghĩ gì không thế một cảm nhận ờ, dạ thì thả lô chứ dạ. thả lô chứ dạ. bác ơi <laughs> thả lô à cái kia bác cũng đang mải làm tức là hồi nhỏ thì ô nè nè, tôi tao bắt chế thế ờ ừ, tao bắt chơi trong đó sao lại chả nè ở à, tụi khanh ở tụi nánh ở xa ta đi chả dòng xe chỉ dòng xe à dòng xe à, rất vui đó à, rất vui được bây giờ là có cho anh bé kết nối hết cho ấy xong là bây giờ được căn nhà này được cả đất đai này xong là anh cũng à, bác cũng bảo rất vui ờ, bây giờ là chỉ lo về cuộc sống ăn uống thôi à. đấy, bác của tàu tả dùng xe đấy lo được cuộc sống ăn hôm nay ừ, đúng không thì là bác có muốn có muốn lấy vợ nó không ai như nào ví dụ vợ bỏ đi mà lấy oh, por sao yo me tomo de chia tư duy tổ chức này lò lò đây là lào bác vào có tuổi rồi không lấy nữa <laughs> cần tính mà lấy lấy lấy một người về làm bạn cũng được mà dưới tủ lò uốn nó hả ta lò bằng đây chỉ mới tuổi bác vào có tuổi rồi không ai lấy đâu không, lấy nữa không nghĩ nữa nếu mà lấy ấy thì gọi bé nhá gọi bé xem là kết nối cho bà cụ nào mà cô đơn Để biết đâu được một ngày nào đó bác gặp có thay đổi suy nghĩ thì sao nhỉ đâu bây giờ thế này này bây giờ là đang uh, tiện là truyền thông của anh sai trường giang là <laughs> các cô các bác ở dưới là có <laughs> các cô nào mà <laughs> thương bác, thương bác à? đó là tình thương tình thương là cái duyên thì không thể biết được dưới từ chốt không dưới từ bao nhiêu cho bác bảo lấy một người à, khác dân tộc mình ấy cho bác bảo không biết tiếng tao mà hả tao mà nó có dưới từ à gì ừ, à, là tao chỉ là chỉ tao bác bảo cứ biết tiếng tôi đi mua nó mua <laughs> Tony mới cho <laughs> mới cho cái gì nhiều nè. Ít người trả người chơi chơi người chỉ bắt. Bác <laughs> bảo là không biết tiếng sợ nó chửi mình ấy. À, khác người nói muốn mình chửi chứ mình chửi bằng tiếng ờ, hơ của mình chứ đúng không? Ờ, mình sợ gì? có <laughs> có nở một cái nụ cười. Lại quá xí rồi. Bác nói cảm nghĩ của bác khi mình nhận được cái món quà của các nhà hảo tâm ấy, mới là nhận được sự kết nối tuyệt vời của em bé của bác là thì uh, à, vì em lành nó là tuyệt vời đấy bác vui nhá. lắm bác. cố gắng nha bác nhá ừ, cố gắng uh, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ ai là chịu khó mình làm những cái công việc nó ấy đâu cũng không phải là bác bây giờ có tuổi không làm nặng nữa rồi nhá nên là làm cái việc nhẹ đâu nó bảo các con giúp đỡ đó ừ, ừ, với lại là còn tụi bác tụi chê chứ đấy thế thì cháu thì sang à, động viên gửi bác một ít ấy là để cho bác sinh hoạt hàng ngày thôi còn thứ hai là cũng muốn nhờ cả bí thư lành để là giúp đỡ bác ờ, hôm đấy tạ chi ừ. ờ, ờ. bác nhiều đấy ừ. <laughs> bác làm đi bác làm việc đi không có nó trồng Chứ khi ấy trở về thì xem lành có thể đi với bé em có nhà bác có vật nuôi gì không? à, có có một con ờ. à, bác còn một con bò đấy à, đây. Ừ, vâng bác còn con bò trước vâng. à, từ thờ ừ. bác đang à, ở với con trai bác là được bên nhà nhà nước hỗ trợ à đấy à vâng ở đây có tỉnh thanh nước à đây bác có con bò đấy đúng đấy bắt đầu thấy chỉ gì được ăn rồi à đây con bò bác này ừ, con bò ở đâu đó đây ô con bò to nhỉ ừ. đấy thế là mùa này là là cỏ nó rất là hiếm chứ mà mùa kia mà cỏ nó nhiều là là méo nhanh lắm đúng rồi trên này mùa này mùa ờ. ấy lắm nó hiếm còn cỏ kia là người ngon bên tòn này là đỡ hơn rồi đấy ừ. còn lần ờ, này em thiết kế ờ, cái Uh, cái cái lỗ để mà thông uh, cái phân đi ra ngoài nhờ bác không à, chịu à, bác chịu, uh, bắt buộc phải để trong này để, để một góc đấy có phân sợ à, là phân nó hao rồi à, để trong chuồng này để à. uh, gọi là có ừ. cái để mà trồng trọt đây ừ. mà con trên này thấy phân như là nơi kiểu không có tiền để mua ờ. phân lân ấy ừ. phải tận dụng cái uh, ờ, phân bón món quà từ thiên nhiên đúng, rồi, đúng chính xác rồi không cái chuồng nhỏ nhỏ này là quá kiên cố luôn rồi ừ, này là kiểu mùa đông các thứ nó đỡ hơn mà đỡ, à, đỡ, đỡ phải lạnh ấy ừ. Nói chung là, là cảm ơn uh, em Lành và Linh Quân Bé rất là nhiều Nhà bác nhà Pó thì nói là kiên cố rồi Có được nhìn nhà này thì uh, quý khán giả tất cả mọi người là cũng có thể để ý được ở xung quanh thì uh, ở trên đất mèo vạc này quý biết là hầu như là gọi là đá tay mèo ấy xung quanh thì là đá nên là khi mà bà con mà trồng cấy ở trên này rất là khó khăn đấy cái, cái nhất là điều kiện à là cái nguồn nước ở trên này cũng khó phết đấy nhỉ lành khó mà đây nguồn nước của bọn em phải đá, kéo tít bên kia về uống đúng rồi nó rất là xa vâng Ờ, và đang cũng ở năm rưỡi trên này rồi thì cũng cũng rất là hiểu ở xung quanh đây cũng là là cũng công trình của bé hết đấy nhỉ đúng rồi ừ, dạ, mấy cái nhà này là của ờ, trăm mấy nhà bao nhiêu hỗ trợ nhà, nhà này là sang ở chưa hôm qua mình bảo thế xa rồi anh ạ hôm, hôm qua mình vào à, ừ, thín của cháu trẻ còn sang trước ở bảo là bên kia ấy. sang rồi ừ nhưng chuyển đồ chưa chưa đồ chưa bởi vậy đồ phải ừ. chờ đợi à, chú chứ nó về thì mới chuyển có trước à. là ừ. bảo là hai bà bà với lại à, thín ấy lại có ký chuyển xin biết với nhau thì chửi xong là thín nó không không ở bên kia được không là hai mẹ con chuyển tới đây riêng trước rồi à, nhà chú còn cái ờ, tấm ngói nào cho anh ờ, xin có có cái tấm ngói cũ đưa ngói cũ cho vào đấy được mà trên lấy để nó à, mưa thì đỡ phải mưa nó rơi vào đúng rồi bây giờ còn hướng kia thôi ừ, nhà mới còn mà chỉ đặt nó lên nữa là xong à. nhà rồi cũng nghe Linh Văn Bé và xem rất là nhiều kênh thì Linh Văn Bé là cũng xây được ờ, những cái ngôi nhà tình thương của của chùa gì nhà chùa ngòi đúng không? À, các con. Như là chạy dọc đây đúng không? là thôn thôn trong này đúng không? Đấy thô trùng hết từ, từ cái mé này đi vào là nhìn uh, cái cái view ừ. đẹp lắm à, view là nó nhìn uh, những nhìn cái nhà lúng nó được nổi ừ. lên đấy ừ. đấy đâm ra là nhìn nó <laughs> ừ. nhìn nó anh Sơn có cái khu hành đẹp đi vào cái này à. nhìn biết nhà của chú bé ngay <laughs> không mà nhìn nhìn nhìn nhận anh này nhỉ ừ. thôi thì anh em mình cũng uh, xin phép là túc tắc về thôi nhỉ vâng. và thăm uh, bác đấy là cũng uh, để chia sẻ với uh, tất cả mọi người uh, uh, trên uh, kênh của Giang ấy đó là nhà ngoài ngoài là màu màu, màu xanh nhỉ vâng bên trong là màu nó nó nó kiểu là à, chút nước biển rồi chào bác một câu nhỉ để về thôi Bác ơi cháu về nhá Lành lành mới đây Con về nhá Ờ nhô bé một bé hả Sao nhá Ừ bé một bé hả Chê Ờ sao em một chế nhá Một chế Một đồng nhá Ê à. bác bảo đi hai ban ngày lại về thăm bác đấy À rồi rồi rồi <laughs> Hai ban ngày là thăm bác Rồi <laughs> cảm thấy bác là có một nụ cười rất là tươi Đúng rồi Tuy là rất là khó khăn nhưng là ờ, bà con Rất là tươi vâng, vâng. vâng. Bà con Sống lạc quan đấy Bác nhớ Về nhá Tươi Rồi ờ, ờ, nhó Cháu về đây Vâng Vậy ờ, thì uh, chắc có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép cái video của Giang ngày hôm nay đấy thôi. Xin uh, cảm ơn uh, em kênh uh, Linh Văn Bé Giờ, uh, đã là một cầu nối rất là tuyệt vời tới những uh, hoàn cảnh uh, khó khăn và cảm ơn uh, em vâng. lành hôm nay đã giúp Giang là với bé là để đi phiên dịch nhất là tiếng Mông của Giang với lại em bé cũng rất là kém đó là điều đương nhiên các bạn học một ngôn ngữ không phải đơn giản cả nên là có em lành nó một cái sự thành công uh, giúp đỡ với những cái uh, youtuber và kết nối với các nhà hảo tâm trong ngoài nước đó cũng là tuyệt vời à, thì uh, video ngày hôm nay thì Giang cũng uh, xin phép được khép lại đây thôi xin uh, miến chúc quý thính khán giả trên kênh của Giang Giang luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng và nếu quý vị thấy video của Giang hay và ý nghĩa thì hãy cho Giang xin một like một chia sẻ một nút đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực Giang video hay và chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn trên vùng cao này xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau bye bye